Hello xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lúa số kèo thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em thêm một cái giải U20 nè. Tới cái dòng này là dòng thứ ba của dòng bảng rồi anh em thì cái dòng này là dòng loại trực tiếp thì bởi vậy mình mới lên nhận định cho tất cả anh em thêm một trận U20 nữa. Thì đó là trận giữa tăng và Indonesia nha. Thì cái trận này là đội chủ nhà là tăng nha anh em. Thì tăng đang đứng ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng rồi và đang có 6 điểm sau hai vòng đấu thì vòng này là vòng cuối rồi thì Indo đang đứng vị trí thứ ba và có 3 điểm dưới uh, Iran Iraq nha anh em Iraq cũng đang có 3 điểm và có một điểm dương và trong khi đó Indo đang có 3 điểm và ờ, bị âm một bàn nha anh em thì diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 7 tháng 3 thì anh em cũng xem thành tích gần nhất của hai đội thì UB Kích Tăng trong 5 trận gần nhất thì UB Kích Tăng đã thắng được 3 trận rồi và để thua hai trận trước Argentina và Uruguay thôi thì hiện tại thành tích của UB Kích Tăng đang rất là tốt nha anh em đang rất là tốt trong những trận gần đây nhất thì anh em cũng thấy trong những trận gần nhất UB Kích Tăng chỉ thắng cách biệt với một bàn và hai bàn thôi còn bên phía Indo thì Indo vừa rồi mới thắng được Syria với cái tỷ số là một không nha anh em còn trong khi đó để thua ờ, Iraq tới cái mã kèo là tỷ số là 2-0. thì cái phong độ của thằng ờ, Indonesia này cũng không tốt cho mấy nha anh em nhưng mà à, U20 của Indonesia thì đá cũng rất là hay nha anh em nếu mà anh em đã xem được những cái trận đấu này ờ, rồi á, thì anh em cũng thấy U20 Indonesia đá cũng rất là hay nha thì hiện tại mình nhận định hơi sớm nên nó chưa có cái tỷ lệ kèo cho tất cả anh em thì anh em xem cái bảng xếp hạng này đây thì cái trận này là U20 Uzbekistan thì nó có nắm chắc được cái vé đi vào vòng trong rồi anh em nếu mà cái trận này nếu mà cái trận này à, Indo mà có thể thắng được Uzbekistan á, thì Indo mới có nắm chắc được cái vé vào vòng trong tại vì Iraq đã gặp Syria rồi gặp Syria thì Iraq đang có cái à, lợi thế để nắm chắc cái vé đi vào vòng trong rồi trong khi đó, xui cho Indo đang gặp à, đội tuyển Uzbekistan thì à, Indo sẽ không có cơ hội để à, đi vào vòng trong nếu mà trận này Indo cầm hòa hoặc là để thua. Thì nếu cầm hòa nếu cầm hòa với cái tỷ số là 0-0 hoặc là gì đó thì bên phía Iran Iran phải Syria phải thắng được Iran thì Indo mới có vé đi tiếp vào vòng trong nha anh em còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này á, là hiện tại Uzbekistan tăng đang chấp với cái mã kèo là 1.5 thì à, bên phía tài xỉu thì à, đang là 2,75 thì cái trận này mình phiên anh em nên nằm cái đội à, kèo dưới nha anh em đó là U20 Indonesia với cái mã kèo là 1.5 thì anh em cũng thấy trong cái lịch sử hai trận gần nhất của tăng rồi tăng cái phong độ của hàng công của tăng không hay cho mấy nha anh em mà hàng thủ tốt thì hai trận gần nhất tăng chỉ ăn từ một bàn cách biệt một bàn hoặc hai bàn thì cái trận này mình nghiêng về cái mã kèo là U20 Indonesia tại Indonesia đang chờ vào cái kết quả của thằng Iraq và U20 Indonesia mới thắng nha anh em nếu mà vô á mà có thể là Iraq bị đâm trước bị Syria đâm trước bàn thắng thì ờ, phía Indonesia sẽ chơi phòng thủ rất là chặt chẽ luôn anh em để giữ chắc một điểm cho mình để có giá để đi tiếp vào vòng trong nha thì bởi vậy mình khuyên anh em nên nằm một cái mã kèo dưới là Indonesia tại vì Indo sẽ vào thủ chặt để à, giữ sạch lưới và xem Iraq ở bên kia sẽ có bàn thắng hay không nha anh em nếu mà bên kia Iraq bị đâm trước hoặc Iraq giữ hòa thì hai thằng này nó sẽ nắm tay nhau à, đi tiếp vào vòng trong bởi vì anh em đá nằm mã kèo dưới là được chấp 1.5 cho mình được chấp 1.5 nha nè tài xỉu thì anh em sẽ vào rung thì nó sẽ hợp lệ hơn anh em rình anh em vào rung cái trận này mình nghi sẽ không có bằng thắng luôn anh em Indo giữ chặt chẽ giữ hòa luôn hoặc là Indo à, y nếu mà Iraq có vào thì Indo sẽ tấn công luôn còn Indo không thủ nữa thì bởi vậy trận này mình sẽ xem trận đấu mình mới biết được cái, cái ờ, lợi thế nha anh em đó là cái mã kèo mà mình cho tất cả anh em nằm cái đội sân khách là Indonesia nhưng được chấp mã kèo là 1.5 thì anh em nào mà đang xem á nếu mà anh em tin tưởng mình thì anh em cứ theo cái những mã kèo mà mình đưa ra cho tất cả anh em còn à, những cái kèo khác á, thì mình không có cập nhật suốt cho anh em được mình chỉ cập nhật trong nhóm cho tất cả anh em nào mà đang chơi trong nhóm của mình thôi thì nếu anh em muốn nhận được nhiều kèo hơn á anh em à, chơi được nhiều kèo hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo của mình là 0937072613 hoặc telegram kèo bóng hai lúa của mình mình sẽ hướng hướng dẫn tất cả anh em đưa anh em vào nhóm để anh em nhận kèo nhiều hơn chứ anh em chơi bên ngoài thì anh em biết anh em lên anh em xem video thì anh em cũng lấy nhận được kèo nhưng mà mình nhận định trước trận đấu nhiều khi cả ngày thì anh em lên video anh em xem nhiều khi cái tỷ lệ kèo nó không chính xác với lại là chưa có cái đội hình trực tiếp đội hình chính thức thì mình chưa có cho kèo anh em chắc ăn được chừng nào có cái đội hình chính thức mình mới cập nhật kèo chính xác cho tất cả anh em và cái tỷ lệ kèo ăn mới cao còn mình lên đây mình chỉ nhận định nhận định sơ qua trận đấu cho tất cả anh em biết cái trận đấu nó như thế nào thôi nha thì anh em nào mà muốn chơi kèo chính xác hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình hoặc là Telegram của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm để anh em nhận được những cái mã kèo mình cập nhật sớm nhất cho tất cả anh em